Nhưng chuyến đi xem phong thủy miền Bắc Sau khi từ Hà Giang về Hà Nội Khải Toàn bay từ Hà Nội đến Điện Biên thăm anh gia chủ Anh bác sĩ đón Khải Toàn tại sân bay Và đặt sẵn phòng khách sạn tại Mường Thanh Anh chị gia chủ dẫn Khải Toàn tham quan vài nơi tại thành phố Điện Biên Đây là quán cà phê King Coffee nội thất đa phần bằng gỗ quý và một hồ cá coi rất là đẹp Thế nào là phong thủy tốt? Không gian và tâm lý là phong thủy, sạch sẽ gọn gàng là phong thủy tốt, vì thế thông cảm lẫn nhau và sạch sẽ là phong thủy tốt nhất. Cảm là cảm nhận người đó như thế nào, ta cho người đó thứ phù hợp, mọi việc mới thông suốt. Thông cảm chính là chìa khóa đầu tiên để có phong thủy tốt trong gia đình. Một cái một cái ờ, đồng bằng mà được bao quanh bởi núi thì nhìn này. Ừ. là khi người ta bắn pháo hoa cái tiếng nó còn vang lại luôn. Ừ. Đó. Thế thì cái đồng đồng xanh này nó nổi tiếng bởi nó gạo ngon. Ừ thay cái, cầu cầu mường thanh này là pháp xây rồi ạ kia trồng nó nhìn giống gần giống tỏi lý sơn ấy tỏi một củ này đây là quả dứa từng người quả này là quả dứa hoa chuối rừng cả đều là những cái bao họ cát ngày xưa nhưng mà họ đã còn họ còn sẽ giả được còn không giữ lại được những cái bao tải cát nữa nó đục nó đi đấy là xuống ngày xưa là ông ở luôn ở thế này luôn để ông chỉ đạo cái chiến sĩ quân sự đại tướng của ông dưới Anh em chị ấy cũng về đấy Sau kia mấy người đi về luôn nó không nhau đối diện với nơi làm việc của cô thì tìm thấy các phía bên đó là nơi làm việc của bộ phận thông tin liên lạc đây là quán cà phê nét xưa tại 45 Trần Văn Linh, sưu tập rất nhiều đồ gỗ quý đa phần là tôn giáo. Ông chủ tại đây có hát chầu văn cho khách hàng thưởng thức văn hóa nghệ thuật miền Bắc vào mỗi tối. Anh gia chủ bác sĩ là một người kiệm lời, yêu thích phong thủy,